Xin chào các bạn, hôm nay cửa hàng Anh Dũng xin giới thiệu cho các bạn sản phẩm nữa là sản phẩm phụ kiện kẹp kiến bản lề sàn Đây là một bộ tương đối đầy đủ của một bộ cửa kiến bản lề sàn Chúng ta đi qua từng món Món đầu tiên đây là cốt trên gắn trên khung đây là độ dài chiều rộng chiều cao món thứ hai đó là à, kẹp trên chúng ta sẽ thấy kẹp trên đặc điểm ở nhiều giờ kẹp trên là có lỗ lỗ tròn để gắn cốt trên là chiều dài của sản phẩm là rộng cái tiếp ta sẽ thấy đây là kẹp dưới kẹp dưới lỗ hơi hình chữ nhật một chút Đấy, bạn sẽ thấy khác biệt giữa kẹp dưới và kẹp trên kẹp dưới ờ, dùng để gắn vô bản lề sàn nằm ở dưới nền còn đây là khi mà ở trên ta có một tấm kiến làm ô chết thì chúng ta sẽ dùng cái này một là dùng cái này hai là dùng cái này cái này ờ, dùng ờ, đố khung đố còn này dùng kẹp tấm kiến còn đây là kẹp đố có hình L dù gắn ở phía trên tất cả những món phụ kiện này à, mặt tấm mặt này bằng inox 304 khi ờ, trong thời gian chúng ta xài sẽ không bị xét ờ, rỉ đây là à, ổ khóa của bản lề ổ khóa của bản lề đây là cục ruột đi kèm với là ba chìa đây là chiều dài của ổ khóa đây là tương đối một bộ đầy đủ của ờ, bộ bản lề. À phụ kiện bản lời kẹp kiến để biết thêm thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ số điện thoại hoặc tới địa chỉ để xem sản phẩm cụ thể ngoài ra còn nhiều nhãn hiệu khác tất cả những bộ phận này đều có bán lẻ nếu bạn cần thiết cần bộ phận nào xin các bạn liên hệ bạn cần thông tin gì bạn có thể để lại comment trong phần bình luận nếu thích video này bạn hãy like và share và đăng ký kênh để nhận được nhiều ờ, video mới nhất cảm ơn các bạn đã xem video này